Ừ, đi làm đồng áng này đi à, thu hoạch này à, Giang cũng à, xin thông báo luôn với quý và tất cả mọi người là trong quá trình mà Giang làm thì Giang tiếp tục nhận được sự ủng hộ của chị Mai ở bên Úc là 200 đô quy đổi ra là 3 triệu 400 hơn 400 Giang đã nhận được rồi hai là của chị Hoa Trần ở dưới Hà Nội là 1 triệu đồng và Giang cũng đã nhận được rồi ba là của chị à, Phạm Thị Mến ấy, ở bên Canada nhóm chị cũng muốn ủng hộ cho bà con 100 đô Canada nhưng mà Giang thì trong tài khoản mình lại chưa nhận được mà chị cũng có gọi điện nhắn tin cho Giang mà gửi rồi thì có gì là Giang về sẽ kiểm tra lại và thông báo với quý vị và mọi người sau nhé thì qua đây thì Giang cũng à, thay mặt bà con xin gửi lời chân thành cảm ơn tới những nhà hảo tâm đã luôn luôn đồng hành với kênh và bà con nghèo trên vùng cao này đặc biệt là rất là khó khăn ấy. Và cái uh, giai đoạn 1 thì Giang cũng đã gần xong uh, hoàn thành rồi thì Mời quý vị và các bạn là xuống cùng Giang dưới này để, để xem cái đoạn bà con trước làm Hôm nay thì bà con là không không ai đi làm nữa Vì uh, thời gian vừa qua thì quý vị và mọi người biết ở trên Giang là mưa khá là to Bình thường ở trên này mưa một ngày thì đợi 3 ngày sau nắng thì xe mới chở vật liệu lên được cơ Đường đi rất là trơn và Giang đi một vài đoạn lên trên này mà còn không đi được mà xe máy đấy nó ô tô mình không thể lên được luôn đấy nên là Giang đã cho bà con nghỉ hôm trước mà Giang về thì mưa làm sau mưa bà con vẫn cố gắng làm thì đây những cái hạt mưa vẫn còn rơi đây lỗ chỗ mà còn nhìn thấy vết xi đây. đó thì giờ mình sẽ xuống dưới đó xem tuyến đường trước à, mình đã làm được bao nhiêu mét nhé và cũng xin thưa với quý vị mọi người luôn là cái con đường này mình làm rộng từ mét 1 đến mét 2 và chiều dày bê tông thì 10 đến 12 cm mới đảm bảo chung là mình đã làm qua đoạn dốc rồi đấy đây thì vị trí xe mình để mình đi ờ, bộ xuống ờ, đoạn bà con đã làm này mình à, làm như này mình phải phụ thuộc vào vật liệu nên là rất là khó khăn và Giang cũng à, rất là cảm ơn các nhà hảo tâm trong và ngoài nước trong cái mùa dịch Covid này luôn luôn là đồng hành với kênh cũng như là ủng hộ bà con giúp trên này có con đường bê tông à, nó đi lại thuận tiện nó dễ dàng hơn có thể chở lúa hàng ngày bà con đi lại con đường này đây thì là cái vị trí ngã ba sang đường bên thì đây mình xuống dưới này cái đoạn trước mình đã làm rồi khô rồi thì bà con đã đi lấp lại nhưng mà do là mưa nghỉ này mình hưởng nắng lên được một chút sau này mình sẽ bảo bà con làm cái rãnh đây thoát này bà con chưa chưa làm kỹ lắm đoạn này là đoạn dốc nhất này thì cái là khu vực này thì nó không có cây cối nhiều đâm ra là nó không mọc rêu là bà con nó đi xe máy nha đó xe máy đoạn dốc mình vẫn kẻ vạch như này mà vẫn rất là trơn luôn quý uh, mọi người có để ý này cái vạch mình vạch vạch nhưng mà lốp xe bà con đi này còn mòn phải nói là là là đây là cái đoạn mình dốc cắm nhất khó nhất đấy hôm trước mà mình đã làm vạch hết như này rồi đó mình đã vạch hết như này rồi thì đổ được uh, hai ba hôm nay là là, là khô đấy nên bà con đi lại nên bà con lấy phanh vẫn dê bánh rất rất là nguy hiểm những này nọn dốc là mình làm nó rộng mình làm rộng mét ba mét trên mét tư đoạn này để có thể hai xe tránh nhau lên dốc xuống dốc mà Đấy. dốc rất là cắm từ vị trí trên ờ, mình đi xuống đây thì bà con làm Đấy là ngày thứ ba ngày thứ tư thì bà con làm một chút là mưa mình cho bà con nghỉ Đấy, chuẩn bị hết vật liệu à, đoạn này thì bà con chưa chưa lấp được một số chỗ rồi thì à, bà con đã lấp dần lấp dần rồi cái ờ, đoạn à, đầu nhìn hơi lên dốc mà mình phải kẻ vạch Rồi con bảo là không không ẩm mốc rêu lắm nên là mình cũng không cần Vậy là bà con đi nhiều bà con biết và kẻ vạch như này sau này nó hay nứt bê tông ấy Đấy, bê tông hay bị nứt nên là giang uh, bảo bà con nếu mà đã từng làm có kinh nghiệm rồi thì bà con đi con đường bà con mới cảm nhận mới biết được từ đoạn mình xuống uh, dưới này là mình đã hoàn thành nhé thì còn khoảng 200 à, mét hơn 200 mét nữa là giai đoạn 1 đã xong 270 mét nữa 5 đến 600 mét là giai đoạn 1 Mình ra cũng mong muốn là nhà hảo tâm trong ngoài nước mọi người xem được video để chia sẻ mong muốn ủng hộ thêm cho bà con ấy, thì à, liên lạc cho Giang biết nhé do là cái vật liệu và giang trở lên ờ, đến tận đây là 750.000 một khối Đấy. hôm trước mà giang làm thì mình đảo ở vị trí trên kia cái nhà trắng trắng kia rồi mình mới trở về đây sau đó thì là ờ, giang bảo xe bà con đi sửa lại đường này xe trở vào tận đây thì cứ phí nó đắt hơn một chút 50.000 một khối lên đến 50.000 một khối đấy. thì nó gần hơn thì bà con sẽ đi lại ờ, thuận tiện hơn và dễ dàng hơn đấy và tiết kiệm được cho bà con tiền xăng và công sức và con đường làm nó sẽ nhanh hơn để do cái vật liệu đắt đây thì uh, quý vị cũng như mọi người biết là Giang chia sẻ cái video trước nên cái con đường đi lên trên bản thôn Giàng Pằng này từ cái khu vực mà mình lấy xi si cái đầu tiên đó à, khu vực mà chỗ nhà Giang ở là lên đến đây là 30 cây số đi nguyên đường đất với đá rất là khó khăn lại mưa bây giờ đành phải hoãn nghỉ hôm nay bà con thì dạng cho nghỉ và bà con đi lấp lại số ven đường đoạn này à, có lẽ là dốc nhất dốc cắm nhất ấy mình vạch như này thì uh, ma sát nó sẽ tốt hơn cái đoạn bằng bằng thì thôi mình cũng không không vạch nữa thế bảo con mà vạch như này sau này nó sẽ nứt hết ấy này cái ờ, này ờ, sẽ nứt hết đấy là kinh nghiệm của bà con làm và đi nhiều rồi trên này thì bà con biết mình đang bảo bà con cố gắng mình à, vạch một chút để nó có ba sát hơn nên bà con đi như này còn dê bánh mà phanh dê theo được cái may khu vực này giang thấy là thoáng nó không có cây cối xanh nhiều đâm ra rêu nó không mọc được như Giang chia sẻ là lý do là mưa một hôm nhưng mà phải đợi ba hôm nắng ra qua mưa trên này còn còn bị uh, sạt lở rất là nhiều khu vực ấy. máy xúc đang phải đi sửa lại trơn trượt không thể lên được luôn ấy. vật liệu xe không thể chở lên được nên là Giang hôm nay à, vào đây là chỉ có chia sẻ với à, quý vị tất cả mọi người biết lý do vì sao mà hoãn lại dừng lại cũng hết vật liệu rồi <laughs> không thể làm được nữa thì bà con cũng mệt thì mình cho bà con nghỉ một à, hôm trước mưa thì vào làm bà con cố gắng làm một chút trước kia thì ra cũng không không vào cùng bà làm cùng bà con được đường nó trơn nó không thể vào được ấy bà con đi lấp thì vẫn chưa được à, ấy lắm sau này thì cố gắng bảo bà con làm cái rãnh thoát nước thì ờ, cái ờ, bê tông nó sẽ bền hơn con đường nó bền hơn Đấy, là con đổ từ dưới là nên ờ, qua đoạn dốc này đến chỗ xe máy giang đấy còn từ xe máy lên trên dốc ấy nữa khoảng 200 mét thôi bà con làm hai ngày vậy đấy nếu mà vật liệu vào gần đến vị trí thì bà con làm hai ngày là xong giai đoạn 1 rất là nhanh luôn video ngày hôm nay thì à, Giang à, cũng à, xin lên đây thông báo với quý cho mọi người biết sao lý do mình không giờ ấy không làm là vật liệu là chưa chưa lên được xe vẫn phải phụ thuộc vào xe phụ thuộc vào vật liệu nữa cơ nếu mà vật liệu mà xe lên được có thì bà con lại tiếp tục làm thì đó Giang lại tiếp tục truyền tải tới quý vị cũng như tất cả mọi người biết về cái con đường mà con đang làm nhé à, video ngày hôm nay Giang cũng xin phép được khép lại đây thôi à, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị tất cả mọi người là ở video tiếp theo nhé quý vị và tất cả các bạn có thể nhìn thấy à, cái con đường chỉ nguyên đất với bùn với lầy ngày hôm nay là ngày thứ tư rồi mà nắng mà vẫn chưa thể khô được cái con đường ấy Đó, hôm nay uh, giang thông báo với quý vị tất cả các bạn biết là lý do vì sao mà giang không thể chở các vật liệu lên trên thôn Giàng Bằng để tiếp tục làm cái con đường nó được xe mình không thể lên được luôn đấy lên đến cái đoạn bằng nữa cái đoạn dốc mà trên cao trên kia thì khó đi nữa cơ đây là mấy à, khu vực à, mình đứng đây là là mới đi được một nửa cái xã này thôi chưa lên đến à, xã Tùng Đô thôn Giàng Bằng nó được và cái con đường này thì là nhà nước đang bắt đầu mở cho rộng hơn và sau này chắc sẽ làm đường bê tông lên lên xã đấy con đường lên à, thôn Giàng Bằng thì từ đây lên thì tôi biết rồi à, đi qua cái quả đồi này hai quả đồi nữa mới đến thôn Giàng Bằng cơ khá là xa luôn một cái chặng đường những đoạn dốc dốc trên như thì à, máy xúc đang lên sửa lại thì không không đi được với lại là mưa ở trên này thì quý vị biết rồi là nó sạt lở ấy và có mùa mưa lũ mà hiện tại nó sạt lở đường nên là lấp đường không thể đi được